<coughs> chào mọi người à, hôm nay mình lại tiếp tục có một số máy câu giới thiệu tới mọi người mọi người xem rồi mua ủng hộ nhé đây đầu tiên là có con này đây à, đây qua carbon long Sprinter ST850B để mình đưa cái máy kéo quay cao lên xíu đây con này thì à, sản xuất Japan sửa chân giá bé nha mọi người con này toàn thân là carbon toàn thân carbon đây mô bình động size thật của con này thì khoảng tầm uh, à, 3 ngàn 3 ngàn nha mọi người máy rất là mượt đây khóa đây khoảng tầm 3 ngàn à, con này á thì để mình xem này con này à, tải cả khoảng à, sáu kg rưỡi tới 7 kg cược số 2 vô 200m cược số 5 à, cược số 4 200m cược số 5 150m cược số 6 120m đây à để cho mọi người xem kia à, cốt ở phía trong nhé đây ok một số bạn cứ à, yêu cầu mình phải chụp hình cái cốt ở phía trong cho mọi người xem thì uh, sẵn tiền mình mở luôn trên video cho mọi người xem nhé đây có nào cốt trợ lực thì mình sẽ à, nói cốt trợ lực nha mọi người đây đó một bình sống dập <coughs> này carbon này gập tay tất cả đều uh, gập tay đổ tay trái phải được hết nha mọi người này phần này uh, hơi xấu xíu cái này về mọi người đánh lại mà không để như thế này sai cũng được con này con số 1 số 1 bên bán ba trăm rưỡi số 2 là một con à, cái này của gì đó Olympic Spark VO 3000 à 2000 sai thật của nó cũng là size 2000 con này cũng à, made in Japan này toàn thân của con này kim loại hết cho mọi người toàn thân kim loại máy mượt khóa này gập tay đổ tay trái phải được con còn không được mình sẽ nói cối cùng cối kim loại đó khoảng 2 ngàn đây cột của nó đây ok con này thì ratio con này hình như nó có khí ratio thôi vậy Size thật của con này cũng khoảng tầm 3 à, ngàn nha mọi người Size ở ờ, size thật của con này khoảng tầm 3 ngàn á Ờ, đâu để xem này cược số 2 à, cược số 3 vô 380m cược số 4 vô 250 209m số 5 203m số 6 195m cái máy này nặng 450g <coughs> ratio của nó 4.5 4.5 cũng thuộc dạng là nhanh so với uh, à, mày đứng đó nha mọi người đây ngoại hình của nó đây đây chầu ra cược này còn đẹp nhá rồi con này con số 2 mà hai trăm rưỡi hai trăm năm mươi rồi số 3 số 3 là một con à, máy năm máy năm gì đây à, Shimano Demi 100 nhả cối này xiết rồi ok con này là con à, Demi 100 à nó có hệ thống số cược này mọi người số 2 160m số 3 110m số 4 80m rồi con này con số 3 mình bán 200 số 4 là một con tim đây có à 1 năm HV máy năm này cái này nó bị uh, cái mũ này giống ngày nó bị uh, khô cứng nó bể rồi nha mọi người máy này thì rất là mượt Đó, khóa nhà cước để buộc lại cái giấy nữa khóa này nhà cối này ok mở nó ra xíu ok đây đây qua nha mọi người đây qua tìm đây qua 1,5 hạt về khuyên ra cửa bằng đá này con này sản xuất ở à, Japan nữa nha mọi người Japan đây đó rồi ok con này ngoài trừ hai cái này thôi bị à, cái tay quay này cái số à, nó bị bể thôi con này tốt hết nha mọi người tìm đây gọi S con này có số 4 mình bán 700 số 5 là một con à, đuôi chuột đây qua đây cối thả mở nhanh mã của con này là gì đây đây qua carbon spring GS 800 RD RD là cối thả mở nhanh còn cái này siết cối này đó siết một bên sống nha mọi người size của con này thì khoảng tầm từ hai ngàn rưỡi 2 ngàn tới 2 ngàn rưỡi 2 ngàn rưỡi á sai khoảng 2 ngàn rưỡi cược số 4 vô 230 Ủa cược số 3 160m cược số 4 110m VTD cược số 2 230m toàn thân là carbon nha mọi người toàn thân carbon đây con này cũng sản xuất ở à, Japan Nhật gập tay đổi tay trái phải ok hết nhé rồi khóa này khóa rồi ok con này con số 5 mình bán 400 5 400 số 6 Số 6 con này là Suzumi Hàn Quốc Suzumi sản xuất ở Hàn Quốc nha mọi người sản xuất ở Hàn Quốc đây nhà cối ok ok nha mọi người con này là có ký hiệu đấy này cược số 3 vô 120 mấy con này câu mùa già thì ngon à, số 6 con này mình bán 400 nha mọi người 6 400 rồi số 7 số 7 là một con à, con này hình như cũng Olympic như vậy đây Olympic à, head cooling 6.200 con này thì à, size thực tế của nó khoảng tầm 4.000 nha mọi người 3.500 4.000 size thực tế khoảng 3.500 Ừ, khoảng ba ngàn rưỡi thôi đây mô pin là mô pin động mô pin động toàn thân là kim loại hết nhau ơi made in japan đây. máy thì rất là mượt khóa này ok đó <coughs> một pin động rồi chỗ đá cược này vẫn còn đẹp nha mọi người à, con này cược số 3 vô 300m số 4 220 số 5 108 số 7 103 rồi ok dạng này dạng bầu con này con số 7 à, số 7 này mình bán 250 7 250 số 8 số 8 con này cũng là Olympic khóa này ok khóa này đó con này ờ, là gì đây Olympic Let's Go DX No 1 Size thực của con này thì khoảng tầm là ờ, 5 tới 6 ngàn nha mọi người 5 tới 6 ngàn Đây Cốt của nó đây con này thì à, cược á cược số 4 cược số 3 có 200m cược số 450m cược số 525m cược số 6 100m đó ratio của con này 4.78 nặng 760 gram rồi toàn thân là kim loại mô bình động made in Japan đây khuyên ra cược con đẹp ok máy khá là mượt rồi con này là con số 8 con này mình bán 600 600 số chín là một con đã qua ABS, Vậy rất là mượt và ếm nhau nữa Khóa này Size của con này thì khoảng tầm 4 ngàn 3 ngàn rưỡi 4 ngàn á Ờ à, 3 ngàn rưỡi này Đây Cối này cối carbon Toàn thân carbon Thẳng uh, à, ABS à, Con này cược số 4 vô 200 mét cược số 5 150m con này thuộc dạng cuối nóng rồi nha mọi người tên của nó Squid Fire 2 ba ngàn rưỡi con này sản xuất máy đời mới sản xuất ở China đây cổ đồ phía trong đây đẹp đây sản xuất ở China nha mọi người đây cối nông mô bình sống rồi tất cả đều mượt nha mọi người êm lắm sai ba ngàn rưỡi tới bốn ngàn à, con này thì à, con số chín mấy bạn năm trăm chín năm trăm Rồi Số 10 con kết thúc video ngày hôm nay là Shimano Eanot Con này cũng gập tay đổi tay trái phải được nha mọi người Con này cũng là cối nông à, Số 2 Vô 200 à, số, Cược số 3 vô 200m Cược số 4 vô 150m Cược số 5 Cược số 5 bao nhiêu đây Cược số 5 vô 110m Đây đổi tay này đây rồi tay quay này tay quay đời mới nha mọi người tay quay đời mới size của con này là 4 ngàn size thật của con này là 4 ngàn đây cũng là 4 ngàn luôn Shimano 4 ngàn con này thì sản xuất ở à, Malaysia máy đời mới sản xuất Malaysia đó này tay quay này mọi người ok tay quay này rất là được nha mọi người máy thì quá mượt rồi khỏi phải nói rồi khóa này đó đây mọi người tranh thủ xem cái ngoại hình của nó giống mình luôn nhé đây cổ kim loại thân carbon để mình cho mọi người xem cái uh, cột ở phía trong luôn đây ok con rất là đẹp ngoài hình con khá đẹp nha mọi người này chỗ bi ra cược này cũng đẹp này con này là con số 10 mình bán 800 số 10 800 rồi rất cảm ơn mọi người theo dõi video của mình